Như các bạn đã xem ở trong tập trước, thế giới đang phải đối đầu với đại dịch zombie vô cùng nguy hiểm. Chỉ có Sammy là người may mắn sống sót trong thành phố và cô ấy đã gặp được một tên zombie kỳ lạ biết nói chuyện tên là Phong Cận. Và vô tình, bằng một lọ thuốc hồi máu, tên zombie này đã có lại được ý thức của một con người. Và thế là hai người họ đã kết bạn và đồng hành cùng nhau. Liệu rằng một con người và một con zombie có thể chiến đấu cùng nhau để có thể vượt qua được đại dịch này hay không? Mời các bạn đón xem. Ủa, cái tiếng gì mà ồn ào ấy vậy ta cái bạn này cái gì đâu mà ngủ mà ngáy nghe hết ghê quá à. ngáy cái tiếng nghe y hệt như tiếng của zombie vậy đó ui khoan lên hình như Hình như đó Đó là tiếng của zombie thiệt Cái gì kia Oh my god Tại sao mấy con zombie Nó nó nó nó lại nó lại biết bọn mình đang ở bên này vậy trời trời trời xong tôi rồi xong tôi rồi rồi xong luôn bị zombie phát hiện rồi chết rồi bọn nó qua đây đông quá ơi không xong rồi không xong rồi bây giờ phải làm sao đây không ngờ là sống ở ngoài biển mà bọn zombie nó cũng phát hiện ra được nữa kiểu này kiểu này là tan rồi chắc chắc là bây giờ mình cần phải tìm vũ khí đúng rồi đúng rồi phải cần vũ khí để để để, để tiêu diệt bọn nó thôi không được không được rồi à, mình nhớ là lúc trước vũ khí ba mẹ mình có để ở trong đây đâu rồi ta à, à, à hình như trong này à, đúng rồi căn hầm bí mật căn hầm bí mật à, chỗ nào ta trời quên mất rồi nhớ nhớ nhớ lại à đây đây đây à đúng rồi à, chiếc ba lô này à, may mắn quá <laughs> có súng ở đây nè may quá vẫn còn lúc trước ba của mình vẫn còn để lại để lại cho mình để chiến đấu với zombie à, ok Ê, trời ơi khổ thiệt chứ Không hiểu sao bọn zombie nó có thể phát hiện ra được bọn mình luôn à, Phải nạp đạn vô thôi Để đếm xem xem coi Hiện tại ở đây đang có một hai ba bốn năm sáu bảy tám Trời ơi rất là nhiều luôn Không ổn rồi không ổn rồi Bây giờ là phải bắn cái con gần nhất ở đây Ngắm ngắm thật là kỹ nào một hai ba Ok một con Con tiếp theo con tiếp theo Hai con Nạp đạn ba con <laughs> con cuối cùng hay à uh, cuối cùng cũng tiêu gì được hết rồi Ủa, nhưng mà khoan hình như có cái gì đó sai sai mình nhớ là hồi nãy hình như là bọn nó đông lắm mà ta chứ đâu phải là chỉ có vài con như vậy đâu ủa vậy vậy còn bọn bọn còn lại đang ở đâu ê, chết rồi chết rồi hình như là mấy con zombie nó nó đã phát hiện ra cái cái bạn kia ở trong nhà rồi kiểu này bọn nó mà phá cửa xông vào thì chắc chắn bạn ấy sẽ gặp nguy hiểm bây giờ phải làm sao đây làm sao đây à, đúng rồi bơm bơm phải sử dụng bơm thôi hey. Ê, may quá, cuối cùng cũng tiêu diệt được hết bọn nó rồi Thật là nguy hiểm mà ờ, Bạn ơi, bạn ơi, bạn, bạn, bạn gì đó ơi, tỉnh dậy nhanh lên Tỉnh dậy đi ừ, gì vậy, ủa, ủa gì vậy Trời ơi, đang ngủ mà Tỉnh dậy ngay bây giờ đi bọn zombie bọn zombie đã đã tấn công đến đến đến tận đây rồi bây giờ bọn bọn mình ờ. phải phải bọn mình phải chạy thôi nhanh lên cái gì zombie tới đây luôn hả à? ủa sao nó biết vậy Ui, tôi cũng không biết nữa chắc có lẽ là nó nó đã đánh hơi được mùi của bọn mình rồi bây giờ bọn mình phải phải chạy ngay lập tức nhanh lên nhanh lên ờ, tôi biết rồi tôi biết rồi Ui, chỗ này không còn an toàn nữa rồi Chúng ta phải đi thôi Nhanh lên, nhanh lên ơi Thật là không thể ngờ được mà Không hiểu tại sao bọn zombie có thể phát hiện ra được chỗ của chúng ta luôn đó Ê, Đúng là cái bọn zombie này nguy hiểm quá mà Không thể nào mà có thể không cảnh giác bọn chúng được Đi nhanh lên, Ê. nhanh lên bạn Rồi, kiểu rồi, này, tôi biết rồi Kiểu kiểu này là chắc chắn ở trong thành phố sẽ còn rất là nhiều zombie bởi vì bọn nó đã đánh hơi được mùi của chúng ta rồi cho nên bây giờ chúng ta cần phải kiếm một cái chỗ nào đó an toàn hơn nhanh lên nhanh lên đi theo tôi đi theo tôi trời ơi mệt quá à nè bạn nhớ giữ im lặng nha không được làm ồn đâu đó bọn zombie mà nghe ừ. được thì nó thì thì thì nó nó sẽ chạy đến đây đó à, để tôi, tôi xem coi mà. Ừ. Ừ. ok có vẻ chỗ này khá là an toàn tôi không thấy một con zombie nào cả Ai, may quá Ai, trời ơi mệt thiệt luôn á không hiểu tại sao bọn zombie có thể đánh hơi được mùi của mình với với với với, với là các bạn kia nữa Ai, nhưng mà bây giờ là buổi sáng mà ta tại sao bọn nó có thể nghe được mùi nha Ai, kỳ lạ Ai, thật kỳ chứ tại sao zombie có thể gọi là đánh mùi buổi sáng nhờ Ai, mệt hết cả người Tôi cũng không biết nữa Có lẽ là bọn zombie bây giờ Bọn nó đã tiến hóa lên một cái gọi là cấp mới rồi Kiểu này á là chúng ta không còn có thể nào mà giữ an toàn được khi sống ở ngoài biển đâu bởi vì á ở ngoài biển gió rất là lớn cho nên á mùi của chúng ta rất là dễ bay vào trong thành phố chính vì như vậy đó là lý do vì sao bọn chúng đã phát hiện ở chúng ta bây giờ tôi cũng không biết chỗ nào sẽ là chỗ à. an toàn cho hai đứa mình ở đây phải sống ở đâu bây giờ Giờ sao đây? Bây giờ mình phải sống ở đâu đây? Kiểu này là thế giới này đã càng ngày càng nguy hiểm rồi. Ôi. Tôi cũng không biết nữa. Uhm, thôi bây giờ như thế này đi. Tạm thời chúng ta cứ quay trở về nhà cũ của cậu để kiếm coi trong nhà của cậu có cái gì có thể dùng được hay không. Rồi chúng ta tìm chỗ mới, được không? Uhm, chắc vậy quá. Thôi chuyện thôi chứ sao giờ. Rồi rồi. Ôi, Vậy thì bây giờ sợ. Bây giờ phải đi đến nhà của cậu thôi. Nhanh lên, nhanh lên. Ủa Sammy ơi, gần tới nhà của cậu ừ. như vậy? coi chừng zombie dạ. phát hiện ở chúng ta đó nhà túi hả ờ cũng sắp tới rồi nè từ từ xem coi hướng nào nè ờ chỗ nào vậy à, bên này nè bên này nè trời ờ. ơi đây bên này bên này ơi được rồi may quá mau mau vào kiếm coi có cái đồ gì có thể dùng được hay không ủa nhà ủa? có tôi ơi trời đất ơi à. nhà của tôi bị zombie phá mất rồi nguy hiểm thật ừ. bọn zombie này á không chỉ gọi là tấn công con người mà bọn chúng còn phá hủy cả cả nhà nữa nhà của tôi <laughs> Kiểu này còn nhà đâu mà sống nữa trời Bây giờ á ừ. tôi nói cho cậu nghe nè Chúng ta cần phải ừ. vào bên trong để kiếm đồ Sau đó là phải đi đến một cái nơi khác sống Tại vì chỗ này zombie đã phát hiện ra cậu rồi Bọn chúng sẽ nhớ được vị trí của cậu Và sẽ quay trở lại chỗ này đó Không sống được ở chỗ này nữa đâu Đi nhanh lên ừ. Chỗ này tôi thấy có mấy cái bình nước nè Tôi nghĩ là cái bình thuốc này sẽ có tác dụng cho chúng ta đó à, Kiếm thử xem coi còn cái gì có thể dùng được không Ờ, đây nè Hình như ờ... chỗ này có một cái ờ. ba lô nè Sammy, nhanh lên, lấy đi Có hả? Ở đây để tôi, để, để, tôi lấy Hình như là giường ngủ và mọi thứ ở trong nhà đều bị bọn zombie phá sạch hết rồi. Bây giờ tôi nghĩ rằng là ở đây có mấy cái bàn ghế rồi cái kiểu nè. Tôi nghĩ nó bọn nó bọn nó sẽ có ít đó. Chúng ta phải phải phải đem bọn nó về thôi. Nhanh lên nhanh lên. Đây rồi tôi đang nhanh nè. Ai, nguy hiểm thật. Rồi bây giờ thì đi thôi. Tôi nghĩ rằng chúng ta không nên ở đây lâu đâu. Bởi vì bọn zombie ừ. sẽ còn nghe được mùi của bọn mình đó. Nhanh lên nhanh lên. Hey à mà khoan Ui. từ từ đợi một tí tôi nghĩ rằng những cái hàng rào này sẽ có ít nè à, lấy lấy lấy lấy lấy ủa có hả đúng rồi đúng rồi được rồi, tôi mới vừa ném một quả bom khói để cho mùi thuốc súng có thể gọi là lẫn vào trong mùi của cơ thể chúng ta, tránh trường hợp bọn zombie sẽ phát hiện ở chúng ta đang ở đây. Bây giờ phải tìm vị trí khác để để mình sống thôi. Nhanh lên, nhanh lên. Ui, hay dữ ta. Ui, Ai, chết rồi Mới đó mà lại sắp trời tối nữa rồi Kiểu này là bọn zombie sẽ còn dễ phát hiện ở chúng ta hơn khi mà trời tối đó Nhưng mà bây giờ sống Ủa? ở ngoài biển cũng không được Hả? Sao? Bây giờ Vậy bây giờ mình phải làm gì đây Tìm chỗ nào cũng không được Bây giờ sao đi trời theo như tôi ừ. nghĩ á là nếu như sống ở ngoài mặt đất á thì cũng không được bởi vì bọn zombie sẽ đánh hơi được ừ. mùi. Còn nếu như sống ở ngoài biển á thì cũng không được luôn bởi vì ở ngoài biển gió rất lớn có thể khiến cho mùi của chúng ta bay vào trong thành phố và bọn nó sẽ phát hiện ra. Cho nên à, bây giờ chỉ còn cách nào để có thể trốn được bọn zombie đây ta? À, zombie mà cũng biết bơi nữa. À, à đúng rồi, tôi có cách này. Hay là bây giờ chúng ta kiếm chỗ nào đó cao cao để leo lên đó đi. Bởi vì tôi nghĩ rằng là khi chúng ta ở trên cao á thì bọn zombie sẽ không nghe được mùi đâu bởi vì bọn nó đang ở bên, bên dưới đất mà hả đúng rồi ờ, cũng hay ừ tôi nghĩ được á được rồi vậy thì bây giờ chúng ta mau mau đi đến cái chỗ nào đó cao cao đi um, để tôi xem coi uh, ở trên kia thì quá là bé không thể sống được uh, bên này thì cũng chưa cao lắm um, có chỗ nào có thể an toàn hơn không ta uh, hey bạn ơi bạn Hả? nhìn Gì kìa ở bên kia có một cái tòa nhà bọn mình lên trên đó đi Ờ, được á, được á, được á, tôi nhìn thấy tòa nhà này cao lắm luôn á trời. À, được, được, được. sẽ không bao giờ gọi là gì đó lấy tới tụi mình đâu. Bây giờ như thế này nha, chúng ta phải leo trên cây như thế này nè để tránh xuống dưới đất. Bọn mình mà xuống dưới đất á là không chừng có zombie ở bên dưới đó. Ok, nhảy qua đây. À, rồi, leo đây nè, leo đây nè. À, ok, cố lên, cố lên, cố lên. Này. u, tòa nhà này cao quá à. Đúng rồi, tôi thấy cái tòa nhà có vẻ là khá là an toàn đấy. Thôi được rồi, bây giờ bọn mình mau nhảy qua đó đi. Hey. <laughs> cẩn thận nha ha. rồi leo lên leo lên cái này tôi dễ mà Hi. Trời ơi, từ lúc tôi biến thành zombie á, tôi cảm thấy rồi là cơ bắp của tôi giống như là nó nó nó đang bị nó nó đang bị mục hay sao á. Tôi khó tôi khó leo lên trên ghê luôn á. Cố lên. À, ok, lên lên, mình lên được rồi nè. Nhanh lên nhanh lên. Ui. Hi cha. Rồi, tôi tôi lấy được rồi. qua đây qua đây qua đây. À. à, tôi nghĩ rằng là chỗ này cũng khá là an toàn rồi đó. <sighs> Chắc là có lẽ tối nay chúng ta sẽ phải cắm trại trên đây thôi <sighs> Hy vọng rằng là mọi chuyện sẽ ổn Tôi cũng vậy Cuối cùng cũng cảm thấy an tâm hơn được một chút rồi Chắc là ở trên cao như thế này bọn zombie sẽ không phát hiện ra đâu Khổ thiệt luôn á Bị biến thành zombie rồi Mà bây giờ vẫn còn phải sợ zombie chạy trốn nữa chứ Ủa à, Bạn gì đó ơi Bạn gì ơi Ủa cậu kêu tôi hả đúng rồi à, ủa ờ, sao ủa, nhìn ờ. bạn có vẻ buồn vậy ờ ờ ờ thì tại vì trời tối á mỗi lần mình nhìn trời tối á, thì tôi lại nhớ gia đình của tôi á à nhớ gia đình hả thôi không sao ừ. đâu tôi nghĩ rằng là gia đình của cậu chắc là sẽ an toàn ấy mà còn tôi thì tôi đang không biết gia đình tôi đang như thế nào nữa đây bởi vì tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đó thực sự rất là kinh khủng bọn zombie đã nhào vào trong nhà và tấn công cả nhà của tôi luôn không biết bây giờ mọi người đang như thế nào nữa À mà khoan Tính ra chúng ta đã đi chung với nhau từ bữa đến giờ đó Mà mình vẫn chưa biết được tên của cậu nữa Cậu tên là gì vậy? Ờ ha tôi quên giới thiệu Tôi à tôi tên là Sammy Ủa còn ông thì sao? À Sammy hả? Wow cái tên ừ. nghe đẹp đó Còn tôi thì tôi tên là Phong Cận Phong á là tên của tôi Còn Cận ở đây có nghĩa là tôi bị cận thị á mà <laughs> Cái gì? Cận đây còn đây là Phong Cận hả? nghe Đúng mắc rồi. cười vậy? Đúng rồi đó Mai mốt á tôi mà đi mổ mắt tôi hết bị cận rồi Lúc đó tôi sẽ đặt tên cho tôi là Phong không cận <laughs> Trời ơi nghe cái tên mà dễ sợ luôn à Ủa mà từ từ cho tôi hỏi cái này nhẹ nha Hả hỏi gì Tại sao cậu bị biến thành zombie vậy um, Thì hồi nãy tôi có kể cho cậu nghe rồi đó Hôm đó bọn zombie đã lao vào trong nhà và tấn công cả gia đình của tôi Và tôi đã hy sinh nhào ra để cản bọn zombie lại để cho ba mẹ tôi và ông bà tôi có thể chạy trốn và tôi bị bọn chúng cắn thế là bị biến thành zombie luôn nhưng mà hmm. từ lúc đó đến tận bây giờ tôi cũng không biết gia đình tôi đang như thế nào nữa tôi cũng đang rất là lo không biết rằng là mọi người có an toàn hay không <sighs> ủa hình như trong cậu có vẻ mệt mỏi gì đó hay là bây giờ cậu mau đi ngủ đi để còn ngày mai giữ sức còn chiến đấu với bọn zombie nữa Ừ, chắc vậy qua sáng giờ toàn chạy trốn zombie không à ừ. Thôi bây giờ cậu cũng lo cho ngủ sớm nha Mai còn chiến đấu với zombie á Được rồi tôi biết rồi mà Cậu cứ ngủ trước đi Rồi ngủ nha chúc ngủ ngon Ok Ai, Chắc là bây giờ mình cũng phải đi ngủ thôi ờ, Nhưng mà khoan à, Tại sao mình lại cảm thấy nhức đầu như thế này vậy à, Nhức đầu á Chuyện gì đã xảy ra vậy à, Ủa Chuyện gì vừa xảy ra vậy ta à, Tại sao mình lại nhức đầu đến như vậy chứ à, May quá Bình thường trở lại rồi à, Thôi chắc cũng phải đi ngủ thôi Có vẻ hôm nay quá là mệt rồi à, vậy ủa trời sáng rồi hả sáng rồi nè trời ơi sao sáng giờ cậu ngồi ngủ vậy à, trời tại vì hôm qua tôi mệt quá đó cho nên là tôi ngủ hơi sâu trời sáng rồi à thôi rồi ừ. bây giờ tranh thủ lúc trời sáng chúng ta hãy mau mau đi kiếm coi xung quanh đây có cái gì có ích hay không để còn gọi là ừ. tranh thủ về nhà không thôi trời sẽ tối rồi tôi biết rồi thôi đi Được thôi, rồi. đi thôi đi, thôi. khoan từ để tôi một xíu để tôi lấy súng đã này cái gì cũng phải cần phải chuẩn bị trang bị vũ khí đàng đàng hoàng hết không thôi là bọn zombie tấn công là xong luôn á um, tôi nghĩ rằng ở trong tòa nhà này sẽ có đồ cần đấy mình đi xem thế đi ừ à, nhảy nhảy nhảy nhảy xuống đây nè rồi um, để tôi xem coi xung quanh này à. có gì không um, ơi có mấy cái rương nè um, ui có um, rương hả không có gì bên trong cả uh, bây giờ chúng ta chia nhau ra đi để xem coi xung quanh này có gì hay không ở bên bên bên rồi, này còn à. rương nè đây đây, đây tôi kim Ủa cũng không có gì luôn Ai, thiệt sự á ủa ê sam sam sam lại đây lại đây dạ. ở, ở, ở chỗ này có cái tivi nè ồ tôi nghĩ rằng cái tivi này sẽ có ích cho chúng ta đó um... tivi à ủa không Đúng lẽ ông đem tivi về để xem học hình hả à? trời ơi cũng nít dữ vậy tào lao tào lao bà không biết gì hết trơn á chúng ta phải lấy Ôi tivi da. về để làm gì biết không chúng ta sẽ sáng chế chế tạo cho chúng ta một cái máy gọi là tín hiệu để xem coi xung quanh đây có ai còn sống hay không với lại là còn phát tín hiệu để cầu cứu chứ hiểu không ai biết trời ơi hóa ra cậu biết chăng à, gọi là chế tạo luôn à hay dữ vậy trời Hi. ơi đúng là cậu không biết gì hết trơn á uhm, để xem coi xung quanh đây còn gì không um, Ui, coi quá trời rương nè Ủa? ê sao sao sao bên này nè bên này có hai cái đèn pin nè tôi nghĩ là sẽ có ít đó nè Ồ. Đây rồi tôi dựng cái nè Wow được Ồ. quá nha Cái đèn pin này khi thắp sáng Chúng ta sẽ có thể chạy được trong bóng tối à, Quá là tiện luôn phải được rồi Ui ơi trời mưa mất tiêu rồi nhưng mà không sao trời mưa như thế này á có thể giúp cho trôi hết mùi của chúng ta bọn zombie sẽ không phát hiện ra đâu mình phải uh, kiếm thêm đồ thôi ờ uh, ô bộ lạp đá đỏ cái này cần thiết nè ui ở chỗ này còn có thêm một cái laptop nữa nè wow hay quá vậy là chúng ta có thể gọi là lên mạng được rồi à, kiểu này là chắc chắn chúng ta sẽ có thể chế tạo được một cái máy có thể phát ra tín hiệu để cầu cứu á từ để tôi xem thêm coi còn gì ở đây nữa không để xem coi ờ, cái rương này không có gì nè còn bên này ô có rất nhiều đá đỏ luôn ơi may quá được nha được nha rồi được rồi tôi nghĩ rằng là như đây cũng đủ để chế tạo một cái máy phát tín hiệu rồi đó hay hay thật vậy là cũng đã phát hiện ra được rất là nhiều đồ có ích rồi um, bây giờ tiếp theo nữa chắc là chúng ta phải đi kiếm thức ăn đi tại vì hôm qua đến giờ tôi cũng chưa ăn gì cả hơi bị đói bụng á ờ, sam có đói không hèn chi sáng giờ bụng tôi cái kêu ruột ruột hóa ra chưa ăn sáng ừ. <laughs> Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau đi kiếm đồ ăn đi Tranh thủ lúc trời mưa như thế này nè Tôi nghĩ là cũng khá an toàn đấy Ok đi xuống đây nào Nhanh lên nhanh lên Hay tôi xuống liền nè Ôi mà trời mưa này biết ăn gì bây giờ ta Trời ơi bây giờ mà kiếm được đồ ăn là may mắn lắm rồi đó Ở đó mà còn suy nghĩ là ăn món gì nữa Nhớ cẩn thận nha Nhanh lên nhanh lên Thôi Đi qua đây qua đây qua đây Ê Phong ơi Hả Bây giờ tụi mình phải đi đâu đây Quá trời cây này sao mà tìm đường được tôi nghĩ bây giờ á cách tốt nhất để có thể kiếm được đồ ăn á thì chắc là phải đến những cái chỗ nào mà họ có trồng khoai tây với lại lúa những cái đó chúng ta có thể đem về nhà trồng để có thể có được đồ ăn ừ. chứ ở trong thành phố như thế này á mấy cái đồ ăn trong siêu thị chắc tôi nghĩ rằng là cũng hư hết rồi không còn ăn được nữa đâu ừ. hiểu không ừ rồi tôi hiểu rồi mà bây giờ tìm cái hướng nào đây trời ơi cây biết nhiều nữa à. ôi ôi ôi ờ. sao sao im im im im im bên bên này dạ? bên bên bên bên này tôi tôi phát hiện ra một con zombie ơi trời xém nữa là bị bọn nó phát hiện rồi thấy chưa một con zombie cũng rất là nguy hiểm luôn đó không phải là chuyện dễ dàng đâu để tôi um, ngắm thẳng vào đầu nữa nè ngắm cho kỹ nha được rồi được rồi một hai ba thôi. tí gì được đó rồi đi thôi đi thôi nhanh lên ôi hay dữ vậy ơi ơi có chân có chân bên bên bên bên này vẫn còn một con để tôi để tôi hey. À mày quá rồi ok tôi nghĩ là an toàn rồi đó tính ra quá. cậu dùng súng cũng hay chứ bộ <laughs> Ồ, gì nè, mà ghê ta Tôi nói à. cho cậu biết nha Tính ra trước ừ. khi tôi bị biến thành zombie á Tôi đã từng là một thợ săn đó nha <laughs> Ngầu chưa à, Làm thợ săn mà bị zombie cắn <laughs> Ê nè Tôi bảo vệ gia đình tôi trên mới bị zombie cắn thôi Đừng có treo tôi kiểu đó Đi thôi đi thôi nhanh lên Tôi biết mà Không thôi trời Ui, lại tối đó kìa. Qua đây qua đây núp núp núp núp núp nhanh lên nhanh lên núp núp núp trời ơi thiệt luôn á không hiểu sao bọn zombie hôm nay đông ghê luôn ở đâu cũng có đó nè chỗ này vẫn còn ba con nè khổ thật có một con còn bị mất một bị mất một cái chân nữa kìa ừ, đúng là đáng sợ thiệt luôn á ừ, ba con như thế này á mà sử dụng súng á là không an tâm đâu à, ờ, mày quá tôi có mang theo một ít bơm để để để để để tôi để tôi Ê. ném nha yên tâm Ê, <laughs> quá à. à. Ok, tiêu gì được hết rồi. Đi qua đi qua nhanh lên nhanh lên. Ai, cũng may á, bọn zombie này á, bọn nó chỉ có thể đánh đánh hơi được thôi chứ bọn nó mà nghe được tiếng từ nãy giờ bọn mình bắn ầm ầm như thế này á, bọn nó sẽ kéo đến đông lắm luôn á. Ai, may ghê. Đi qua đây, qua đây, qua đây. đói quá à, chừng nào mới tìm được lúa đây trời. Tôi cũng không biết nữa. Ai, tôi chỉ hy vọng là ở trong đó có thể gọi là kiếm được cho chúng ta một ít khoai tây Cố lên đi, tôi cũng đang đói lắm nè Nhưng mà bây giờ bọn mình phải gọi là cố gắng kiếm được đồ ăn trước khi trời tối Tôi thấy trời trời cũng mờ mờ tối rồi đó Coi chừng á, bọn zombie tấn công là xong luôn á Ê, ơi cẩn thận nha, cẩn thận nha Coi hố á Nhảy nhảy nhảy qua nhảy qua à, Ok à, Tôi bà rượu mà, lo gì vậy Thôi xong rồi, trời hình như đã đã xế chiều rồi Kiểu này là bọn zombie xuất hiện đông lắm luôn á Nhanh lên, nhanh lên Sam ơi Ôi, ờ, tôi biết rồi, khoai tây đâu rồi, khoai tây Trong rừng tối thui như thế này luôn rồi, bây giờ phải làm sao đây Đúng thật là không hiểu sao trời lại tối nhanh đến như vậy luôn á Ờ à, à, Sam Sam Bên này nè bên này dạ. nè à, Lúa nè Mày quá ở chỗ này có lúa nè Hái hái nhanh lên Sammy còn về nhà nữa Ê, với cái đống dạ, lúa này đồ ăn rồi với cái đống lúa này tôi nghĩ rằng chúng ta có thể chế được bánh mì với lại có thể trồng được đó tại vì có hạt giống ở đây mà đi qua đây coi có thêm cái gì nữa không à. có gì nữa không ta Ui, nghe xong cận có nè à, khoai tây hả Ui, đúng rồi khoai tây nè hái hái hái nhanh nhanh nhanh Ui, khoai Wow, cà rốt nữa Kiểu này là bụng mình no bụng rồi Sammy ơi Vui quá <laughs> à. Ủa, khoan Ủa Ê, ê Sam Sam Qua đây qua đây Gì vậy Bên bên bên này có gì nè Tôi thấy có gì nè Đi vô trong xem thử coi Ủa Gì vậy Ủa Chỗ này tôi phát hiện ra có một bộ xương nè Sammy Hình như là người này đã bị ừ. zombie tấn công đó Ai, Tội nghiệp thật sự luôn á Ủa Nhưng mà khoan à. Ở chỗ này Sao có thể chú chó ngồi đây vậy ờ, Chắc là tôi nghĩ đây là gì ta Chủ nhân của chú cún này á Phong Ủa ừ. À vậy là tôi hiểu rồi Sammy à Có vẻ rằng là chú chó này Đang không tin rằng là chủ nhân của mình đã bị zombie tấn công Và nó vẫn luôn luôn trung thành Ngồi im ở đây Và chờ chủ nhân của nó tỉnh dậy Thật là tội nghiệp Tôi cảm giác buồn quá à. Ừ. Ủa Phong ơi Sao Hả? tôi thấy lạ quá ta Thường thường con người bị zombie cắn sẽ biến thành zombie chứ Tại sao lại biến thành như thế này nhờ Ờ, tôi nghĩ rằng á là do người này sức đề kháng của họ quá yếu Cho nên khi họ bị zombie tấn công á Họ đã không thể nào bị đột biến gen và biến thành zombie Cho nên họ đã phải... Thật là tội nghiệp Còn tôi thì tôi còn khá là trẻ Cho nên là tôi còn khỏe Có lẽ vì như vậy cho nên khi bị zombie cắn Thì tôi cũng đã bị biến thành zombie Hiểu không Ồ, hóa ra là vậy hả? Đúng rồi. Ờ. Nhưng mà chẳng lẽ bây giờ cứ để chú chó ngồi ở đây mãi như thế này thì một thời gian nữa chắc nó sẽ chết đói mất. Ừm, hay là bây giờ chúng ta nhận nuôi con chó đi Sammy? Ủa? Được hả? Được chứ tại sao không? Ừm, nói chung á là có thêm một người bạn đồng hành nữa thì càng tốt mà đúng không? Ừ, cũng được á. Được rồi, vậy thì à, chúng ta nhận nuôi con chó này ha. Ừ. Nè nè cho con ơi cho con ơi cho con ngoan nè Bây giờ nha anh nói cho con như thế này nha Bây giờ à, cho con hãy à, gọi là đi theo anh với lại chị Sammy nha Anh với lại chị Sammy sẽ gọi là chăm sóc cho em nha Được không Ngoan nha ngoan ừ. nha Chịu không ừ, Nó lắc đầu kìa Ui nó lắc đầu kìa Ok yeah, được rồi Thôi thì bây giờ à, em hãy đi theo à, anh với lại chị Sam nhé Được không Ok rồi đi đi đi đi đi đi đi đi mình đi thử coi Đi thử coi ừ đây nó đi theo mình rồi nè sam ơi nhanh lên nhanh lên nhanh lên đi qua đây đi qua đây con nhận tụi mình hả đúng rồi nó đã đồng ý đi đi đi theo bọn mình rồi đó đi vô đây con nhanh lên nhanh lên ai ai thật sự luôn á tội nghiệp con chó này ghê á bạn nó cứ ngồi đó chờ chủ của nó mãi à nhưng mà chủ của nó đã bị zombie tấn công rồi nếu mà nó nó cứ ngồi đó riết thì chắc chắn là nó nó sẽ bị chết đói mất ai ừ. vậy là vui quá rồi chúng ta đã có thêm một người đồng đội mới nữa rồi sammy ơi ừ, một thành viên mới đi thôi đi thôi Ây, cũng may là bây giờ đang là trời mưa á Cho nên là bọn zombie sẽ không phát hiện ra được mùi của chúng ta đâu May mắn ghê luôn á Nhanh nhanh về nhà đi Sammy Không thôi là không thôi là gọi là tạnh mưa là coi như là nguy hiểm á nha à, Ủa bên kia, bên kia là cái gì đây Hả Ê, Sam, Sam. Gì vậy Ủa, Hình như cái này là nhà của gọi là thổ dân hay sao á Sam ơi Ủa Ngôi nhà của thổ dân hả Ủa sao Đúng là biển vậy Hình như đây chính là nhà của thổ dân sống ngoài biển hay sao á chúng ta xem có gì có thể ăn được không ui sám sám sám sám ừ. nhìn nè nhìn nè gì vậy ở chỗ này nó có mấy cái bình chế thuốc nè tôi nghĩ là mấy cái bình này mấy cái bình này nó nó, nó sẽ có ích đó lấy lấy lấy lấy lấy nhanh lên nhanh lên nhắn, luôn vậy lúc tụi mình có thể chế tạo được thuốc hồi máu á phải không đúng rồi đúng rồi mấy cái này có thể giúp ích cho chúng ta đó lấy đi lấy đi để xem còn gì nữa không ờ à, <gasps> sam ơi coi nè trời ơi quá trời đồ ăn luôn quá Ui. quá quá trời đồ ăn luôn ui mà khoan hình như cái này là đồ ăn đóng hộp hay sao á nhìn nè ui ui vậy là mấy cái đồ ăn này ui. chúng ta có thể để ăn được lâu đó nha Đúng mà hình ui, như là vẫn còn ăn hả? được May quá trời ơi Vậy là tối nay chúng ta sẽ có một bữa thịt để ăn rồi Chúng ta sẽ không cần ăn rau củ nữa à, May ghê luôn á Thôi rồi bây giờ mình mình đem về đi sao Mình đem về đi để tôi lấy hết nha Ok à, Lấy hết nè lấy hết nè Ui vậy là tối nay có đồ ăn rồi Sẵn có đồ ăn cho bé cuốn kia luôn rồi Ok lấy nè lấy thêm cái này nữa rồi được rồi bây giờ chúng ta cùng nhau về nhà thôi bé cuối ơi đi về thế nào yeah về tới đây chúng ta có đồ ăn rồi yeah ê ê sao ơi sam ơi hình như là thịt sắp chín rồi nè trời ơi thơm quá ơi chín rồi nè à. cho cho cho cho cho cho tôi ăn đi trời ơi nãy giờ tôi đợi lắm luôn á à, à, đi mà không cho đâu <laughs> thôi được rồi đây nè đó ăn đi ôi thịt nè ngon quá à. ơi ơi nè ăn nhớ chừa tôi đó nha không được ăn hết đâu nha chừa lại một miếng nữa cho cho bé cuốn đó rồi tôi biết mà ông ăn không tôi còn nè đưa đây đưa đây đưa đây Hello team, hello team